trắng còn vẹn nguyên tâm hồn rách nát con tim sơ xác đã yêu làm thương lỡ tình vỡ rồi bơ vơ nước mắt giờ bất ngờ nỗi đau cũng chẳng vừa người đàn bà cũ sẽ mạnh mẽ hơn chôn vùi quá khứ thôi không mơ ước thứ chỉ một lần nữa hạnh phúc là hư vô sóng gió đã quá thừa đàn bà cô sẽ không như ngày xưa Người đàn bà cũ sống một loài hoa dây cánh Vì cơn gió đã đi qua vỗ chẳng giống như ngày xưa đó vẫn còn quê sắc hương và xung quanh có ông bay bướm kìa họ sống chăm hơn chưa và khóc những gì cho đang hạnh phúc là bài toán không giải được người đàn bà cũ chẳng phải loài hoa trinh nữ họ đã cũ đã phai hương sắc màu và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan họ sẽ sống sẽ yêu thương sẽ cần cần lắm sự quan tâm cần lắm một người đàn ông cần lắm những yêu thương thật là người đàn bà cũ sẽ mạnh mẽ hơn chôn vùi quá khứ thôi không mơ ước thứ chi một lần nữa hạnh phúc là hư vô giọng gió đã quá thừa đàn bà cũ sẽ không như ngày xưa người đàn bà cứu sống một loài hoa dây cánh vì cơn gió đã đi qua vỗ tình chẳng dám như ngày xưa đó vẫn còn quê sắc hương và xung quanh có ông bay bướm tìm họ sống chậm hơn chưa và khóc những gì cho đang hạnh phúc là bài toán không giải được người đàn bà cũ chẳng phải loài hoa trinh nữ họ đã cũ đã phai hương sắc màu và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan họ sẽ sống sẽ yêu thương sẽ cần cần lắm sự quan tâm cần lắm một người đàn ông cần lắm những yêu thương người đàn bà cũ chẳng phải loài hoa trinh nữ họ đã cũ đã phai hương sắc màu và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan họ sẽ sống sẽ yêu thương sẽ cần cần lắm sự quan tâm cần lắm một người đàn ông cần lắm những yêu thương thật lắm